Ờ, xin chào quý hàng đến với ờ, trang nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu đến cho quý hàng một căn nhà phố lai biệt thự kiểu ờ, kiến trúc châu Âu nằm trên trục đường Phan Huy, phường 12 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 5 dài 15m được đúc kiên cố một trệt một lửng ba lầu gồm có hai phòng khách một phòng bếp 4 ừ, phòng ngủ ở ờ, 6 nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, chính nam phù hợp với lại khách hàng là thuộc ờ, đông tứ trạch ở giá của căn nhà này là 8 tỷ 450 triệu đồng còn thương lượng rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cái mặt tiền và cái con hẻm trước nhà à, của căn nhà này cho khách hàng xem qua đây là cái con hẻm trước nhà con hẻm này rộng khoảng uh, 6 mét Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào uh, khu vực uh, bên trong của căn nhà Đây là khu vực uh, mặt tiền của căn nhà Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu bằng sắt à, bộ cửa cống này à, rất là đẹp để à, bảo vệ cho căn nhà của mình tiếp đến là mình có một cái khoảng sân khoảng 2 à, mét chúng ta có thể để à, à, xe gắn máy di chuyển vào bên trong chúng ta thấy có một bộ cửa chính rất là đẹp được làm từ à, chất liệu gỗ đỏ đây là một cái bộ cửa của căn nhà rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực uh, phòng khách nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới cái khu vực ở uh, chi trệt này thì uh, mình có thể di chuyển cái uh, phòng khách lên uh, trên lửng còn nếu như nhà mình uh, chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng uh, cùng một lúc là hai cái phòng khách phòng khách chúng ta thì chủ nhà cũng đã trang trí chúng ta những cái à, bức tranh ờ, những à, bức tranh con công ờ, rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực à, bên trong là khu vực cầu thang đây là khu vực cầu thang của căn nhà cầu thang thì của chúng ta thì được làm từ chất liệu là tay vịn cam xe à, kính cường lực 10 ờ, ly mặt đáo hoa cương và phía bên tay à, trái của chúng ta thì chủ nhà đã đóng sẵn cho chúng ta một à, cái à, tủ rượu để chúng ta à, trưng bày những cái sản phẩm à, mà gia đình mình yêu thích đây là tủ rượu ở dưới ờ, khu vực chiếc đệt này rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực ờ, phòng bếp phòng bếp thì ờ, chủ nhà cũng đã sắm sẵn chúng ta một bộ bàn ăn cùng với đó là chúng ta có những cái bức tranh những cái lọ hoa để trang trí cho cái căn phòng rất là đẹp tủ bếp kệ bếp của chúng ta thì được làm từ chất liệu ờ, gỗ ờ, gỗ đỏ cửa chính và tủ bếp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực ờ, phía sau là khu vực giếng trời và khu vực phía sân sau khu vực giếng trời thì đây là khu vực giếng trời thì chúng ta lấy nắng lấy gió và ánh sáng rất là rộng rãi và thông thoáng phía bên tay trái chúng ta thì có một cái à, labo để chúng ta có thể uh, rửa tay hoặc là chúng ta rửa mặt uh, tùy vào cái uh, nhu cầu sử dụng của mình còn bên tay phải chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho cái khu vực ở dưới trệt này khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp rồi bây giờ mình sẽ lướt lại cái không gian của ờ, phòng bếp cho khách hàng à, xem qua lại một lần nữa đây là cái bộ cửa chính của căn nhà Ồ, rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực ờ, phía trên là khu vực uh, tầng lửng đây là khu vực uh, tầng lửng của căn nhà thì khu vực tầng lửng này chủ nhà cũng đã gắn chúng ta một bộ cửa kính để chúng ta có thể làm phòng uh, karaoke hoặc là phòng uh, khách phòng uh, sinh hoạt gia đình uh, phòng ngủ uh, đều được sàn của chúng ta thì uh, được uh, ốp gỗ và phía bên tay trái chúng ta có một cái kệ để tivi cùng với đó là hệ thống à, rèm cửa và những bức tranh đèn trang trí à, rất là đẹp đây là khu vực à, phòng khách phòng karaoke của gia đình rất là đẹp rất là thoáng mát phía trước của chúng ta thì có một cái bồ cửa à, rất là vĩ đại rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, phía trên là khu vực uh, phòng ngủ phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 đây là khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 1 đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa rất là đẹp và chắc chắn được làm từ chất ờ, liệu gỗ đỏ rất là sang trọng tiếp đến là chúng ta có một cái tủ quần áo phía bên tay phải tủ quần áo của chúng ta thì được làm từ chất liệu gỗ sồi rất là sáng và rất là đẹp tiếp đến là khu vực ờ, phòng ngủ khu vực phòng ngủ thì phía bên tay phải chúng ta chủ nhà cũng đã đóng sẵn chúng ta một cái kệ để tivi một cái ờ, tủ quần áo và chúng ta có một cái ờ, giường cũng đã được đóng sẵn và bàn trang điểm cùng với đó là những bức tranh rất là đẹp và những những bộ ờ, rèm cửa rất là xinh xắn đây là khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 1 một thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực à, ờ, ờ, nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 đây là khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 đầu tiên là chúng ta cũng thấy có một cái ờ, bộ cửa được làm từ chất liệu là cửa nhựa loại thép tiếp đến là chúng ta sẽ thấy là có vách ngăn kính cường lực vòi tắm sen khối cùng với đó là hệ thống labo bàn cầu hiệu ờ, Toto hiệu tốt nhất ờ, trên thị trường hiện nay và điều đặc biệt là mối cái nhà vệ sinh của chúng ta thì chúng ta có một cái cửa sổ ờ, phía bên hông để giúp chúng ta lấy gió và lấy sáng rất là thoáng mát Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 2 của căn nhà. Khu vực phòng ngủ số 2 thì chúng ta thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu là gỗ đỏ. Toàn bộ ờ, phòng ngủ của chúng ta thì cửa đều được làm từ gỗ đỏ và tay vịn cam xe cũng tay vịn cầm xe là cầu thang đây là khu vực cửa ờ, phòng ngủ số 2 phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng thấy là chủ nhà đã đóng sẵn chúng ta là tủ quần áo kệ để tivi cùng với đó là bàn trang điểm và giường cũng đã được ờ, đóng sẵn còn di chuyển ra khu vực ờ, phía sau thì ờ, chúng ta thấy có một cái ờ, cửa sổ để mở ra cái khu vực giếng trời phía sau giúp chúng ta lấy nắng lấy gió và ánh sáng kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho cái phòng ngủ này đây là cái nhà vệ sinh của phòng ngủ ờ, số 2 rất là đẹp rất là tỉ mỉ và rất là chắc chắn đây là phòng ngủ ờ, số 2 của ờ, căn nhà rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, lầu 2 phòng ngủ uh, số 3 và phòng ngủ số 4 Đây là khu vực à, phòng ngủ à, số 3 khu vực phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 thì nó cũng giống như phòng ngủ ờ, số 1 và phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng có kệ để tivi tủ ờ, quần áo cùng với đó là hệ thống ờ, đèn trang trí trần thạch cao à, rèm cửa đã được chủ nhà may sẵn rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ ờ. nhà vệ sinh của phòng ngủ ờ, số 3 đây là khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 3 chúng ta có cái cửa sổ ra mở ra phía sau để chúng ta lấy ờ, nắng lấy gió và ánh sáng rồi bây giờ mình sẽ di chuyển trong phòng ngủ ờ, số 4 của căn nhà một thiết kế <laughs> rất là đẹp chuẩn phong cách ờ, châu Âu mình xin nhắc lại là Căn nhà này nằm trên trục đường Phan Lũy, phường 12 của quận Gò Vấp. Căn nhà có diện tích là ngang 5, dài 15. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng. À, gồm có hai phòng khách, một phòng bếp, à, phòng ngủ, à, sáu nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà này là hướng uh, chính nam phù với lại khách hàng là thuộc uh, Đông Tứ Trạch ở giá căn nhà này là 8 tỷ 450 triệu đồng còn thương lượng còn đây là khu vực à, sân thượng khu vực à, phòng thờ phía trước và khu vực à, sân phía trước thì khu vực phía trước này chúng ta có thể để ờ, hóng mát hoặc là mình có thể trồng những cái cây mà gia đình mình yêu thích rồi bây giờ mình sẽ di tuyến là khu vực phía sau là khu vực ờ, phòng giặt và ờ, sân phơi đây là khu vực ờ, phòng giặt còn phía sau là khu vực sân phơi nếu như quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website à, nhà đất hoàng hà vn một lần nữa nhà đất hoàng hà xin kính chào và sớm hẹn gặp lại quý khách